Lá thư số 311 Thư trả lời cư sĩ Dương Chân Đọc thư ông Biết tội ông thông đến tận trời Nhưng cội nguồn tội ấy Là do cha mẹ ông Một mực nuôi chiều Khiến ông quen thói kiêu ngạo từ bé Chẳng hề răng dày Đến khi tánh xấu đã thành hình Mới tự hối hận Đã vô ích cho con Mà chính mình cũng bị tổn hại Đấy là căn bệnh chung của hết thảy mọi người trong thế gian này Này nói toạt ra với ông Mong ông sẽ sinh được con cái hiền thiền May là đời trước ông còn có thiện căn Nửa chừng biết hối Nếu đến chết vẫn không thay đổi Thì muốn thoát khỏi địa ngục Chỉ sợ khó mộng thấy được Quảng thế âm Bồ Tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Do ông là người cực bất hiếu Cực dâm đảng Nhất niệm chí thành xưng niệm liền được việc làm như ý Những kẻ hủy bán Phật Pháp Muốn diệt Phật Pháp Đúng là đã hãm người đời xấu trong thiên hạ Vào biến khổ Mà vẫn nhớ nhớ tự đắc Khỏe khoan công lao Hệ nghĩ tới liền khổ ngăn xót thương Những kẻ ấy Năm 14-15 tuổi Ông đã phung phí nguyên khí 10 năm qua Dâm dục vô độ Tinh thần bị tổn thương Kệ sao cho xiết Huống chi lại có hai người vợ trẻ Nếu chẳng biết tiết dục Thì chẳng những không thể sinh con Mà còn đến nỗi đoán mạng chết yểu Từ nay trở đi Hệ thấy phụ nữ của người khác Hãy tưởng như mẹ, chị, em con gái xem hai cô vợ của chính mình như đạo hữu Ngày thường niệm quán âm Đêm đường ngủ chung với hai cô vợ Dưỡng cho thân thể được hồi phục mười phần Rồi mới làm chuyện vợ chồng một lượt Mỗi năm ăn ở với hai bà vợ một lần Thì tình cảm vợ chồng ổn thỏa Mà đôi bên đều chẳng bị tổn thương Chắc chắn sẽ sanh được con cái mũm mỉm thông minh, tâm tánh hiền thiện, không bệnh, trường thọ, có thể làm rạng rỡ gia đình, làm khuôn mẫu cho người trong một làng. Nếu có chuyện ân ái là điều vui thú, thì chuyện vui chưa lâu, khổ lớn liền tới. Tinh khô, thương chết, không thuốc nào cứu được đâu. Lại nên đem nghĩ này nói với hai người vợ Mọi người cùng giữ điều răng cấm này thì sẽ có nhiều con cái tốt đẹp ba người bọn ông hạnh phúc đến già sống thì hưởng ngụ phước mất sẽ lên chính phẩm nay gửi cho ông một bộ an sĩ toàn thư một cuốn thọ khang bảo giám một cuốn gia ngôn lục một bộ quán âm tùng một cuốn sức trung tân lương trong bộ an sĩ toàn thư có bốn tác phẩm Đầu tiên là ông chất văn quản nghĩa Giảng rộng về ý nghĩa Đừng làm các điều ác Vẫn làm các điều lành Thứ hai là vạn thiện thiên tư Khuyên kiên giết Thứ ba là dục hải hồi cuồng răng dâm Thứ tư là Tây quy trực chỉ Khuyên tu tịnh độ Quán âm tùng Giảng rõ cặn kẽ sự linh cảm của Đức Quán Âm Thế đọc thò kháng bào giám Sẽ chẳng dám không tiết dục Gia ngôn lục giảng đầy đủ rõ ràng Về những điều quan trọng trong tu trì Sách này trích lục những điều trọng yếu từ bộ văn sao Đọc sức chung tăng lương Sẽ có thể làm cho mẹ ông quyết định được vàng thanh Tây Phương Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Chân Tông là gốc, là chủ nghĩa là khởi tâm động niệm xứ sự đều mong sao chân thật chẳng dối chí thành không dối thì mới là thiền nhân trong thế gian đấy cũng là tư lương đề xuất thế đặt pháp danh cho lý thị là tông chinh hạ thị pháp danh là tông khiết nữ nhân lấy chinh khiết làm đức huống chi niệm phật cầu sanh tây phương mà nếu chẳng lấy chinh khiết làm gốc thì thận tâm ô uế chẳng tình làm sao vạn sanh tịnh độ cho được ba người bọn ông bầu bạn niệm phật với mẹ khuyên mẹ ông đừng cầu phước báo trời người mà hãy chuyên cầu vạn sanh tây phương nếu có thể giúp đỡ cho đạo nghiệp của mẹ thì là đại hiếu dùng hiếu hạnh ấy để trừ cái tội bất hiếu trước kia ví như do đất vấp té thì cũng từ đất mà đứng dậy quan già rồi mùa động năm ngoái ban đêm giao việc sách dưới ánh đèn điện nên mắt bị tổn thương nặng nề xem thư trả lời thư đều phải dùng cả kiến lão lẫn kính lấp mới thấy lờ mờ từ nơi về sau đừng gửi thư tới nữa cũng đừng giới thiệu ai quy y cũng đừng do thịnh kinh sách từ hoàng hóa xã mà tiền thay gửi thư cho quan vì một lực chẳng thể thu tiếp được lá thư số 312 thư trả lời cư sĩ huệ thái ba ngày dạo chánh đối chiếu nhường sách đã in và đọc trả lời thư từ lại có những người xin giám định những tác phẩm tính in không rảnh rỗi cho lắm Tụng niệm công khóa vào cả năm ban đêm Khá nhọc nhằn Ông chớ nên chớm lên ý niệm xuất gia Tuổi tác đã có rồi Chẳng thể tham học được Chẳng thể khổ hành được Ai lại nuôi dưỡng Một đồ đệ già nua như ông Tài gia nhất tâm niệm Phật Đối với quyến thuộc lẫn chính mình Đều có lợi ích lớn lao Còn xuất gia thì quyến thuộc vĩnh viễn chẳng có ngày thoát khổ. Quan thề chẳng thâu nhận đồ đề, đừng nghĩ tới chuyện ấy nữa. Hiện thời có ngũ đài, Nga mi, cửu hoa, ba bộ sơn trí cũng như định nham sơn trí chưa được sắp chữ ấn hành. Đời đến năm sau, khi các sách ấy được in xong, sẽ đi ở ẩn để mong chuyển tu tịnh nghiệp. Nếu không, rốt cuộc sẽ chẳng có lúc nào được nhàn rỗi. Đã bảo Hoàng Hóa Xã gửi cho ông ba gói sách Đối với lá thư dài Tức một lá thư trả lời khắp Hãy nên cung kính, cẩn thận Sao lại một bản để lưu truyền trong gia đình Ngày 22 tháng 11 Lá thư số 313 Thư trả lời cư sĩ Huệ Chiêu cho tới tháng chạp năm ngoái Do phải dạo chánh bồ Lịch sự thống kỵ Suốt hơn hai tháng Để nhà in làm thành hai bức chỉ bản Hồng in ra hai bộ sách từ mỗi bức Ngõ hầu nhờ vào đây mà vãn hồi thế đạo nhân tâm Đến ngày 20 tháng chạp mới hoàn tất Ngày hôm sau bị cảm lành Nằm bệnh hơn cả tuần Nay tuy lành bệnh Tinh thần vẫn chưa hoàn toàn bình phục Chẳng bảo lâu nữa Tôi sẽ ở ẩn Nên mới trình bày đại lược nguyên do Trước đây tôi đã bảo thầy Minh Đạo Gửi 10 gói sách Chắc ông đã nhận được rồi Nói đến chuyện ông Mã Quán tượng hữu hiệu Thì cũng là do ông ta Kiệt lòng thành cạn lòng kính mà ra Chứ có là lùng đặc biệt gì đâu Do một mình ông mạ quán tưởng được tương ứng Ông bèn nảy sanh ý niệm nghi ngờ đối với Pháp Do chư tổ liên tông thường dạy người tức Pháp trì danh Thì có còn đáng gọi là người tin Phật, tin Pháp được chăng? Phép quán tượng vốn do Đức Phật khai thị Nhưng do người đời thường chưa thể triệt đề dứt bật vọng tưởng Dùng cái tâm bột chột lầm lạc bốn màu chân đất đệ tu quán sẽ rất nguy hiểm Đa số những kẻ xưa nay bị ma dựa là vì lẽ này Vì thế cổ đức nói Cảnh tế, tâm thô, quán khó thành tù Có thể dấy lên ma sự Chứ không phải là chọn chẳng cho người khác tu quán Cũng chẳng hề nói Tu quán đều bị ma dừa Nay vì một mình ông Mã tu quán hữu hiệu Bèn nghi ngờ lời lẽ chân thật vì người của chư tổ sư từ trước đến nay Đủ thấy ông và các bạn đều thuộc phường trồng nấy kinh xưa Có kiến dạy giống như thế ắt sẽ thấy là nghĩ khác Tìm cầu những cái được gọi là huyền diệu Đặc biệt là lùng Mãi sau có kẻ đề xướng những pháp huyền diệu cạo siêu khác để gạt người Thốt lời cuồng vọng khiến cho người hành theo pháp ấy Có thể thành Phật đạo trong một thời gian ngắn Chắc ông sẽ thuận theo lời hắn bỏ pháp này tu pháp ấy Như bèo không rễ, bình bồng trôi nổi theo gió tính đạo chẳng chuyên dốc, làm được gì đâu Khổng tử đã sớm dự đoán điều này Cần chỉ quan phải rườm lời nữa ư Chỗ hay của ông Mã là thành khẩn Tuy chẳng biết đến nghi thức phát nguyện Nhưng do quán niệm 108 có Phật hiệu Lại nói thêm câu Tiếp dần con đến Tây Phương Thì đấy chính là có nguyện Nhưng cái kiểu kèm thêm như vậy để niệm Trở nên bắt trước Người đời nay hệ thấy một pháp nào hữu hiệu bèn chẳng buồn chọn lừa hoàn toàn tập hành theo đến nỗi chưa được lợi ích thật sự mà trước hết đã bị tổn hại lớn lao rồi ví như ăn quả dưa thì phải bỏ vỏ và hạt không phải là hoàn toàn ăn hết mà cũng chẳng phải là hoàn toàn bỏ hết đấy là do người học đạo khéo dụng tâm mà thôi Xin hãy sáng suốt suy xét Thì may mắn lắm thay Hơn nữa Ông Diệp Chiếu Không trước đây có gửi thư đến Tôi vốn không muốn trả lời Do ông ta quen biết với ông Nên hệ ông viết thư liên lạc Thì xin hãy chuyển lời đến cho ông ta quan là một ông tăng tầm thường Chỉ biết cơm cháo Bị cái hư danh làm phiền Mười mấy năm qua Bận biệu vì người khác Đến nỗi bỏ lơ tình nghiệp của chính mình Hạ nên đem câu chuyện Người cha chư bình cho con trong kinh Pháp Hoa Để sánh ví Chẳng sợ mất lỗi Đem phàm làm thánh ư Người tu tình độ chú trọng ba pháp Tính, nguyện, hành Chứ chẳng nên chú ý tới bát xúc và đục diều trong cảnh đình nếu do công phu mà những điều ấy phát sanh Thì cũng nên coi là bình thường Trở nên sanh lòng vui sướng, mừng rỡ Nếu không, sợ rằng sẽ tưởng đấy là những chuyện thua thắng nhiệm màu Đến nỗi ngực ngào coi tình nghiệp vốn là hành tu chánh yếu Giống như chuyện thừa thải Trở nên tự lầm lạc cảnh vác chữ y gồm ba điểm Đấy chính là tam đức bí tàng Pháp thân bát nhã giải thoát Bậc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo Mới có thể chứng được chút phần Chỉ có Phật mới có thể triệt chứng viên mãn Ông là hạng người nào mà dám ăn nói lớn lối quá phân vậy Nên biết rằng dẫu thấy lý ngang với chư Phật Thì tu trì vẫn phải nói theo sự tướng phổ biến Ngõ hầu chẳng đến nội chấp lý phế sự Rớt vào hòm sâu bác không nhân quả Không đấy mênh mông như hư không Ba đứa con của ông muốn được đặt pháp danh Nay với mọi đứa đều lấy một chữ từ tên ngoài đời để đặt Tân đường pháp danh là Đức Tân ung đường pháp danh là Đức Ung Hy đường pháp danh là Đức Hy có thể mỗi ngày đều làm cho đức ấy được mới Sẽ đoạn được tham, sân, si Dứt tuyệt, giết, trộm, dâm Tam nghiệp thanh tịnh Ung là hòa, đôn đốc luân thường Tu trì tịnh nghiệp, dùng tâm trí thành Để mong thành thánh, thành hiền Đấy chính là Phật Pháp hòa hợp với Pháp thế gian Tâm mình điều hòa cùng tâm thánh hiền Hy có nghĩa là ánh sáng, sáng sủa Tận lực trừ phiền hoặc Chẳng để nó ngăn lấp từ tâm Thì lương chi chẳng như sẵn có Đều được hiện rõ Đối với những điều khác Hãy bảo các cháu đọc kỹ Gia ngôn lục sẽ tự biết Vì vậy chẳng cần nói nhiều Tụng 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ Hãy chương dẫn về phép quán chính phẩm vàng xanh trong quán kinh Tùy ý thích của mỗi người Dùng hay không tùy ý Nói chung Người niệm Phật coi mọi chuyện đơn giản là điều hay Nếu bày vẽ đủ mọi hành nghĩ quá lố Chắc sẽ bị mệt mỏi Pháp không có tướng nhất định Trở nên cố chấp Cùng trở nên chàng láng hỗn loạn chị chú chồng sao cho được lợi ích phù hợp căn cơ Lá thư số 314 Thư trả lời cư sĩ Chí Viên Thư nhận được đầy đủ Bộ phiếu 10 đồng đã nhận được rồi Đời sau này sẽ chấm trước gửi các loại sách cho ông Vạn sanh tịnh độ cổ nhiên quý ở chỗ tu lâu dài Nhưng điều quan trọng là chí nguyện quyết định chẳng thay đổi Kẻ suốt đời niệm Phật mà tâm thường mong cầu phước báo trời người Dẫu có tinh tấn nhưng vì tâm nguyện vẫn còn lưu luyến cội xa bà này Làm sao có hy vọng sanh về cực lạc cho được Vì thế biết tính nguyện thật sự là căn cứ lớn lao Để chúng ta vàng sanh Tây Phương Cảnh tượng lúc Trương Đức Du lâm trung rất tốt Một là do chính ông ta cõi chí hướng quyết định Hai là vì được mọi người trợ niệm May mắn không bị ai phá hoại chánh niệm hàng người này công hành rất càng Nếu không được trợ niệm Lại còn có kẻ phá hoại Sẽ không hy vọng gì vãng sanh được Lâm trung trợ niệm rất tốt nhưng trong lúc bình thường Cần phải đem lợi ích của chợ niệm khi lâm chung Họa hài do phá hoại chánh niệm Đối với hết thảy mọi người Khiến cho các con cháu quyến thuộc đều giúp đỡ ta Chẳng đến nỗi phá hoại Thỉnh người khác chờ niệm Thì có khi họ không có sức để làm được Nếu quyến thuộc biết tường tận lợi ích của việc chờ niệm Thì có lợi lớn lắm Lá thư số 315 Thư trả lời cư sĩ Hàng Chi Nguyên Nhận được thư Biết ngôn hành Vẫn chẳng đuôi sụp An ủi lắm Cuốn nhật ký tu trì rất hay Ông Đào Tụng Minh ở Vô Tích Lập hơn một trăm liên xã Tặng cho mỗi người một cuốn Mỗi cuốn là 12 trang Ghi rõ các ngày dưới mỗi ngày đều ghi Kinh, chú, Phật hiệu Nữ nhân có 18, 19 người ghi danh Nam nhân chỉ có 11, 12 Ở đây do nhiều người nên không thể ghi ra từng tận được Lập biểu đồ theo hàng ngang Dưới mỗi ngày để ra mấy dòng để ghi Thì cũng là pháp phương tiện để dẫn dụ người khác tinh tấn Lệ thuộc duyên khởi được khắc ở đầu cuốn Nhật Ký Tu Trì khá hữu ích. Đối với câu hỏi về biện giác được nêu ra trong sách Nhập Phật Vấn Đáp, nếu lượng trên mặt gốc thì một còn chưa thể được, đổi chi đến vô lượng. Điều ước theo đời ích thật sự khác biệt do thọ dụng từ biện giác qua những gì đã chứng được và chưa chứng của mỗi người thì cũng chẳng thể nói là chỉ một không hai được Vĩ như hư không vốn không có hai Do những vật có tánh chất ngăn ngài xen cách Nên trở thành chỗ này chỗ kia khác biệt Nhiều không kể xiết Nếu bỏ những thứ có tánh chất gây ngăn ngại đi Sẽ trở lại tình trạng không có đây kia Tâm tánh của chúng sanh và Phật không hay Do chúng sanh mê chưa ngộ đủ mọi thứ chấp trước nên trong một biện giác thành ra ngăn cách trở ngại biến thành biển nghiệp đoạn sạch được phiền não giống như dẹp sạch mọi vật có tính chất gây ngăn ngại sẽ thành hư không chẳng hay vì thế kinh hoa nghiêm dạy Mười phương chư như lai Cùng chung một pháp thân Một tâm, một trí huệ Lực vô ý cùng thế Ba pháp tâm phật chúng sanh không sai biệt cái sai biệt chính là tướng huyễn vọng chứ không phải là bản thể người đời sau đông đúc là do sanh sôi đông đạo chứ không phải do trì ngũ giới chiêu thiện căn mà đông cổ nhân nói một người sanh hai người mười đời thành ngàn kẻ sao không nhiều cho được phật dạy thân người khó được trong khoảng rộng một thước từ mặt đất cho đến tầng trời nhưng chúng sanh trong ấy nhiều hơn số người trong tứ thiên hà có những chúng sanh từ ác đạo thoát ra do từ thiên giới giáng xuống chẳng biết là bao nhiêu xưa kia có người ít ỏi là vì duyên đệ sanh trưởng ít ỏi nay có người đông đúc là do duyên đệ sanh trưởng nhiều Trở nên nói Do có người nhiều hơn xưa Tức là vì hiện thời có nhiều người trì giới mà được như thế Chẳng biết những loài trùng nhỏ xíu, noãn, thai, thấp, hóa trong lục đạo nhiều vô lượng Hữu chi còn có những chúng sanh trong quỷ đạo ư Hữu chi còn có kệ ở trong địa ngục nữa Vì thế mới nói Phật xem một bát nước tám vạn bốn ngàn trùng Sao ông lại mạng chi kiến lịch lạc như thế quan già rồi Trong khoảng xuân hè năm nay Còn có mấy thứ sách cần phải in Ngày 23 sẽ xuống núi qua Thượng Hải Ngủ tại chùa Thái Bình Đến tháng 6 trở về núi Ở hết hè Tháng 7 lại xuống núi chẳng trở về nữa Tháng 8, tháng 9 việc in sách kết thúc điền diệt tung tích ẩn nấu lâu dài do mấy năm qua hàng ngày chỉ bận biểu thù tiếp thư từ gần đây tinh thần ngày một giảm chuyện thù tiếp ngày càng nhiều nếu chẳng đi theo một đường lối khác thì chưa bần tới chết sẽ chọn không có lúc nào ngớt được vô ích cho người tổn hại cho mình há chẳng đáng buồn lắm ư không có chuyện gì thì chẳng cần phải gửi thư đến Mấy tháng tới đây tôi đều ở tại chùa Thái Bình Nơi Bến Trần Gia, Thượng Hải Tới tháng 8, tháng 9 sẽ không nói được địa chỉ nhất định nào Lá thư số 316 Thư trả lời cư sĩ Luân Huệ Xước Lệnh từ Pháp danh là Đức Ý Thứ từ Pháp danh là Đức Chinh Ý có nghĩa là đức tốt đẹp có thể ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, làm bậc thầy khu mẫu cho chốn khuê cát thì mới là đức ý. Chinh có nghĩa là kiên định chẳng thể chuyển dời. Thủ tiết gọi là chinh thì đấy là cái chinh nhỏ nhoi. Nhất tâm niệm Phật quyết chí cầu sanh Tây Phương Mặc cho chi thức dày tụ các pháp khác Đều chặn đội trí này Thì mới gọi là đức chinh Hãy nên nỗ lực tu trì Hồng thoát được đời ác ngũ trượt này Nếu không nỗi khổ đời sau Chẳng nợ nói cặn kể được Cả nhà hãy nên ăn chay niệm Phật Để đề xướng pháp môn tịnh độ tài thanh hải Niệm Phật mà hết sức mong mỏi được ở nơi nào vắng lặng Thì chẳng hợp lẽ cho lắm Có căn bệnh sợ ồn ấy Nay đã phát hiện tướng bệnh rồi Nếu vẫn cứ như thế Lâu ngày về sau sẽ không có thuốc nào chữa được Hãy nên đối với ồn ào hay lặng lẽ Đều cảm thấy như nhau Đang tình cũng chẳng sợ náo nhiệt xảy tới trong lúc náo nhiệt Tâm ta vẫn yên tình Chẳng sanh chán ghét Sẽ chẳng phát ra ma sự Kinh sợ nhàm chán Nếu chẳng gấp sự đổi Sau này sẽ phát cuồng Niệm Phật mà sanh lòng đau thương Thì cũng là tướng lành Nhưng chớ để thường xuyên như thế Nếu thường để như thế ắt sẽ bị ma đau buồn dựa vào mà đau buồn đã dựa vào Thì sẽ suốt ngày đau buồn Hoặc đến nỗi chết đau đớn Những tình huống này Đều là do chẳng khéo dùng tâm mà ra Đỉnh đầu đau ngứa Là vì căng thẳng tinh thần quá mức Tâm họa bốc lên mà ra Hãy nên nhất tâm tình niệm Tuyên nói với khắp cả làng Thường niệm ở chỗ đông người Thì chẳng mấy chốc những chuyện kinh sợ đau lòng ngứa ngáy sẽ bị tiêu diệt lá thư số 317 thư trả lời cư sĩ lý huệ tài nếu quả thật đúng như ông đã nói thì em trai ông chắc chắn vàng xanh song thân ông hãy nên sanh lòng vui mừng lớn lao nhất tâm niệm phật cầu mau được vàng xanh Cõi xa bà này là thứ địa ngục sống Đủ muôn điều ác Không có cách gì để thoát khỏi được Hãy nên nghĩ Con cái đã nêu gương sanh về Tây Phương Ngay trong đời này Ta vẫn chẳng nhất tâm niệm Phật Để theo con ra đi Cứ muốn ở lại làm người Trong thứ địa ngục sống Đủ muôn điều ác này Sao mà chẳng biết tốt xấu Đến tột cùng như thế Xin hãy đưa lời lễ này cho song thân ông đọc Ông cũng nên tùy duyên sống qua ngày Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua Đừng lo sầu trước để rồi bị tổn hại Chẳng ích lợi gì đâu Ngày 12 tháng 4 năm Dân Quốc 29 1940 Lá thư số 318 Thư trả lời cư sĩ Trịnh Cầm Tiều Ông tuổi đã 65 Đã hai lần thọ giới Mà vẫn chưa ăn chay Tức là chỉ biết vị ngon của thịt Chẳng biết mối họa khốc liệt của thịt Lúc ăn tuy ngon Thử nghĩ đến nội khổ Lúc phải đền trả ác sẽ chẳng nuốt xuống được Nay ông đừng ăn mặn nữa Hãy nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương nếu tuổi thọ chưa hết Sẽ mau được lành bình Tuổi thọ đã tần liền được Phật tiếp dẫn vàng sanh Tây Phương hệ sanh về Tây Phương Thì liễu sanh thoát tử Siêu phàm nhập thánh So với sanh lên trời Làm thiên đế, thiên vương Còn cao chổi hơn vô lượng vô biên lần Bởi lẽ phước trời sẽ có lúc hết Nên cần phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Hễ sanh về Tây Phương Sẽ tấn tu dần dần quyết định thành Phật Trở nên sợ chết Hệ có bệnh liền nguyện vạn sanh Nếu tuổi thọ chưa hết Sẽ mau được chống lành Nếu sợ chết chỉ cầu lành bệnh Thì tuổi thọ đã hết Vẫn phải chết Quyết khó được vàng xanh Khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Chính là thành tựu cho người ta thành Phật Ông chớ nên vì chi kiến phàm phu của chính ông Mà sanh lòng ngờ vật chẳng tin quan nghị ông đang bệnh Nên tâm không yên Cầu quan cứu ông Nên mới nói với ông lời này Nếu vẫn không tin Thì Phật cũng chẳng thể cứu được ông đâu Vì sao vậy những gì quan vừa nói vốn lấy từ những lời Phật đã dạy trong kinh Chẳng qua trích lấy ý nghĩa để nói đại lược mà thôi Đừng tưởng rằng quan bỗng dưng bị truyền Sau khi ông lành bệnh rồi Hãy nên đọc khắp các kinh điển tịnh độ Sẽ tự biết rõ Nếu sanh về Tây Phương Thì mỗi điều sẽ được chứng minh quan chẳng lừa dối ông Nay đặt Pháp danh cho ông là Huệ Minh Nghĩa là dùng Phật Huệ để thấu hiểu giáo lý Hồng tu Pháp môn tịnh đồ Đức Phật nói hết thầy Pháp môn Tuy cao sâu hiền diệu, viên đốn, thẳng chóng Nhưng đều phải đoạn sạch phiền hoặc Mới có thể điệu sanh thoát tử Nếu đoạn chưa sạch thì vẫn chẳng thể liễu được huống hồ kẻ hoàn toàn chưa đoạn được ư chỉ có pháp môn niệm phật cậy vào phật từ lực nếu có lòng tịnh chân thành nguyện thiết tha chí thành niệm phật không một ai chẳng được vàng sanh nhưng kẻ niệm phật thì nhiều người vàng sanh lại ít là vì ngu si vô chi chỉ cầu phước báo trời người trong đời sau hoặc chẳng sanh lòng hố thiện thường làm chuyện bất hiếu chẳng từ, bất chung bất nghĩa, vân vân là vì tâm trái nghịch với Phật mà ra. Lỗi ở nơi chính mình, nào phải Phật chẳng từ bi. Nếu trước khi người ấy chưa phát tâm niệm Phật, từng làm các điều ác, nay đã niệm Phật, hãy nên sanh lòng hổ thẹn lớn lao, thống thiết sửa đổi lỗi trước thì cũng có thể quyết định vàng xanh Phật cõi chúng sanh hệt như con ruột Nhưng con cái chẳng nghe lời cha mẹ dạy Cha mẹ cũng chẳng làm sao được Chúng sanh nếu chịu sửa lỗi hướng thiện Niệm Phật chắc chắn lúc lâm chung Sẽ được Phật trú lòng đích thân tiếp dẫn Lá thư số 319 Thư trả lời cư sĩ Nghê Văn Khanh Đọc lá thư ông gửi cho thầy Diệu Chân Biết ông không thể ăn cơm Chỉ ăn được cơm lúa mạch hay mặn đầu Chưa đáng coi là bệnh Sao lại phải cầu thuốc tây Thuốc tàu chi bệnh Ông nói mỗi ngày tụng kinh địa tạng một cuốn Đây lại muốn thầm đọc kinh pháp hoa một cuốn Nếu tinh thần sung túc thì được Nếu không hãy chuyên lấy Phật hiệu để thay thế cho kinh sẽ đỡ tốn tâm lực nhiều lắm quyến thuộc trong nhà ông vẫn muốn ông ngã mằng đáng gọi là si dài đến cùng cực ông vẫn cần phải nghiêm túc răng nhắc họ về lợi ích do được chờ niệm lúc lâm chung và những họa hại vì tắm rửa thay quần áo sẵn khóc lóc nếu không chắc sẽ đến nỗi trở thành thể hiện lòng hiếu kiểu tình yêu của la sát nữ thì ông lẫn họ đều mất họa thật sự chuyện này phải thường nói cho họ nghe quen tai hiện thời ông hãy bảo con cái dâu cháu sớm tối bầu bàn niệm phật với ông niệm đã quen thì mới hồng nhờ cậy họ chờ niệm khỉ lâm chung nếu không theo như lời Vương Thiếu Hồ Châu Thạch Tăng đã kể Sợ họ sẽ do một niềm hiểu tâm Mà phá hoại chánh niệm của ông Họ chẳng làm chuyện Đầy xuống giếng rồi Lại còn hề nhau Vần tàn đá to quăng xuống Quyết chẳng cam tâm Con hiếu cháu hiền trong thế gian Nếu chẳng biết Phật Pháp thì trong ngàn người chọn chẳng có một ai không hiếu thuận kiều đó Điều này chọn chẳng khác gì la sát nữ báo người bị nó ăn thịt Ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi la sát nữ do yêu thương mà ăn thịt Coi đó là tình yêu thật sự Quyến thuộc vô chi Do hiếu thảo mà buộc ông ngã mằng Do lòng hiếu mà tắm rửa thay quần áo sẵn khóc lóc khiến cho người sắp qua đời hoàn toàn mất chánh niệm vứt sạch công lao niệm Phật vốn có thể liệu sanh thoát tử siêu phàm nhập thánh nhưng những hành động vô chi ấy ắt sẽ khiến cho thánh cảnh đã hiện lại bị diệt mất lại còn khiến cho người đã khuất phải đọa trong ba ác đào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì mới chịu dừng tay Đấy chính là lòng hiểu lớn lao đặc biệt của quyến thuộc vô chi Ông Trần Phi Thanh sắp chết Con trai ông ta gửi thư đến quan nói về lợi ích của việc chờ niệm khi lâm chung Và họ hại do phô trương bày vẽ May là con ông ta làm theo lời quan bảo Nên ông ta mất rất tốt đẹp Ba ngày trước khi ông ta mất Họ nhận được thư quan Khi ấy thần thức ông ta Đã không còn tỉnh táo nữa Thường nói sẵn Trong thư quan gửi đến Có kèm theo một ít châu hương Đã được gia trì bằng chú Đại Bi Họ liền pha nước cho ông ta uống Thần thức liền sáng suốt Họ bèn chờ niệm cho ông ta Ông ta còn lần chuỗi niệm theo Niềm đến khi đã tắt hơi một lúc lâu Mà tay vẫn còn lần chuỗi quan cũng bảo con ông ta Những kẻ hiếu thảo với cha mẹ trong cõi đời Quá nữa đều giống như lòng yêu thương của la sát nữ Nếu các vị chịu làm theo lời tôi Thì mới là lòng hiếu thật sự Lời quan nói rất khích liệt Nên hai đứa con ông ta cũng khá cảm động Nay tôi lại muốn cho con cái Dâu cháu của ông Đều giống như hai người con ông Trần Phi Thanh Nên mới lược thuật như trên Bình của ông chẳng cần biết nặng nề đến đâu Hãy uống nước pha bằng cho hương Chắc sẽ được lành Nếu chẳng lành Cần gì cứ nhất định phải ăn cơm Cháo lúa mạch cho ra bổ dưỡng hơn cháo gạo Mặn đầu là thứ người phương Bắc ăn thay cơm mỗi ngày Hả đáng để bận tâm ư Đối với chuyện phát nguyện cầu lành bình Chắc sẽ được như nguyện Dẫu không được như nguyện Cũng trở nên đậm ra si dài cố cầu Chỉ sợ đâm ra bị tổn hại Vô ích Nhiếp tròn sáu căn Tình niệm tiếp nối mà niềm Truyền thế gian Mỗi mỗi điều toàn thân buông xuống hết Nếu quyến thuộc của ông Giống như con ông Trần Phi Thanh Ông sẽ quyết định được vàng xanh Nếu có ý niệm sanh trong cõi trời có người Thì Tây Phương sẽ chẳng có phần đâu Bởi lẽ tâm sanh tử đã quá sức thuần thục một sức nhỏ như mây lông ấy vẫn có thể cự lại cái tâm liệu thánh tự nặng ngàn cân Viết ra điều này để xin ông sáng suốt suy xét Ngày 14 tháng 10 năm Dân Quốc 27 1938 Lá thư số 320 Thư trả lời cư sĩ Long Chí Đọc thư ông gửi tới Biết những người có đủ chánh chi kiến trong cõi đời Quá sức là ít Lại biết có người đề xướng Thì những ai đã có thiện căn từ đời trước Đều được mở mang chánh chi kiến Ông từ đồng thiện xã thoát ra Lại dư vào kiểm đan đạo Nếu chẳng gặp được kinh Phật Thì suốt đời làm đạo sư của ngoài đạo nguy hiểm thay may mắn thay do xem kinh phật lại gặp pháp môn tịnh đồ có thể nói là chẳng uổng kiếp sống này chẳng phí dịp gặp gỡ này nay lại làm cho cha mẹ và cả quyến thuộc cùng tu tịnh nghiệp cùng sanh tịnh đồ đáng gọi là đại hiếu tôn kính cha mẹ chẳng thiếu lòng hiếu thảo vầy Người quy y lần này tổng cộng là 34 người Ông phải bảo họ điều kiên giết, ăn chay Tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Người học Phật phải chuyên chú giữ vẹn luân thường Chọn hết bổn phần, dứt lòng tà giữ lòng thành Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành Giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành Làm chuyện tốt lành dùng những điều này để tự hành lại còn đem dạy người thì sống sẽ là học trò của hiền thánh mất về cội nước như lai hiện thời thế đạo đã loạn đến tột cùng cội gốc là do mọi người chẳng nói đến nhân quả vì thế trở thành cuộc đại loạn bậc nhất kể từ khi có trời đất tới nay hiện thời suy tính kế sách bất luận là ai đều phải hiểu nhân rõ quả hiểu rõ nhân quả sẽ chuyển tàn sắc lẫn nhau thành duy trì lẫn nhau nếu không cha mẹ có đại ân mà còn muốn giết huống là những kẻ khác ư quan thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lần xuất thế gian bình trị thiên hạ độ thoát chúng sanh là diệu pháp để trị cả gốc lẫn ngọn Tổng nho bài xích nhân quả luân hồi Chính là phá cái đê để ngăn lục Mà muốn nước chẳng ngập trời hả có được chăng Trong tháng 8, tháng 9 Khi văn sao tục biên được in ra Sẽ gửi cho ông mấy bộ So với lần trước Lần này có nhiều lời lẽ cứu khổ hơn ngày 26 tháng 7 Lá thư số 321 Thư gửi cư sĩ Trầm Bân Hằng Thư ở Quý Châu Phiền ông giao cho Pháp Sư Đức Sâm Đợi khi nào thư ấy gửi tới Sẽ gửi thẳng cho Phạm cư sĩ Đừng lo Gần đây Một đệ tử đem to thuốc trị bệnh sốt rét Để chữa cho một người ở Thường Châu mắc bệnh sốt rét suốt một thời gian dài là 13 năm rưỡi cũng chỉ một lần liền hết ngay Vùng quê mắc bệnh này rất nhiều Xin hãy đăng dạy hàng trên bán nguyệt sang Bài thuốc ấy chiếm chỗ không nhiều đâu Xin hãy đăng tải để mong cho người thấy, kệ nghe điều thoát lìa khỏi nỗi khổ vì bệnh sốt rét cũng như một lá thư cha lời khắp và lời thông cáo rụng khắp lúc sanh nở niềm quấn âm sữa độc giết trẻ con đăng kèm sau cuốn tức tai hồi khai thị lục nếu có thể thường đăng sẽ cứu mạng trẻ thơ chẳng thế nào tính đếm được công đức ấy làm sao diễn tả cho được ngày 16 tháng 10 Lá thư số 322 Thư trả lời cư sĩ Huệ Hoa Thư thứ nhất Thư nhận được đầy đủ Hiện thời loạn trong giặc ngoài Dân không lẽ sống Nếu có thể giữ tấm lòng thành Trừ bạo an dân gìn giữ địa phương Thì chính là dùng quân sự để làm Phật sự Đối với mình lẫn người đều có lợi ích lớn lao lại còn phải nên đem ý này rắn nhắc cổ vũ binh sĩ để ai nấy đều có người khác như chính mình mong sao họ được an lạc thấy người khốn khổ linh đinh như chính mình đang khốn khổ linh đinh xem cha mẹ người khác như cha mẹ của chính mình muốn cho họ được yên vui xem vợ con của người khác như vợ con của chính mình chẳng dấy lên tà niệm Con người sống trong thế gian chỉ mấy chục năm mà thôi Nếu buông lung làm càng sẽ bao kiếp chẳng thể lại được mang thân người Thêm nữa hãy thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Để mong ngầm được Ngài che chở Quân nhân nếu thường giữ tấm lòng lành Chẳng làm những chuyện ác như cướp bóc, gian dâm vân vân Lại thường niệm quán âm Dẫu trong trốn rừng súng mưa đàn Cũng chẳng đến nỗi gặp nguy hiểm lớn lao Nếu cứ làm càng những chuyện cướp đoạt gian dâm Vân vân Sẽ khó thế nào được Bồ Tát Gia Bì Xin hãy nói với hết thảy anh em binh sĩ Về những điều này Nay tôi gửi cho ông một gói tịnh độ thập yếu tổng cộng là ba bộ, Một bộ từ dưỡng Hai bộ tặng cho người có tính tâm Thông hiệu văn lý Có lòng cung kính Sách này chính là sách quan trọng nhất trong tịnh tông Đọc lời từ của quan sẽ tự biết Phật học cứu kiếp biên Ba gối Gia ngôn lục Chánh tính lục Một lá thư trả lời khắp Gộp thành một gối Tổng cộng là năm gối xin hãy thâu nhận Vận nước quy ngập Lòng người hoang mang chẳng lấy nhân quả ba đời Lục đạo luân hồi của Phật Và tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Để làm Pháp duy trì Thì con người sẽ chẳng khác gì cầm thú Ăn nuốt lẫn nhau Lá thư số 323 Thư trả lời cư sĩ Huệ Hoa thư thứ hai Hai lần nhận được thư nhưng không rảnh rỗi Lại không có chuyện gì quan trọng Nên chưa trả lời ngay Chắc ông đã nhận được sách thập yếu rồi Nay lại gửi một gói thập yếu Một gói Phật học của kiếp biên Lần trước tôi đã từng gửi của kiếp biên hay chưa? Cuốn hạ trong bộ sách ấy Nơi dòng 11 trang 25 phần phổ hiền hành nguyện phẩm đã bày thiếu tám chữ như kim thế tôn tỳ lô giá na tức là giống như đức thế tôn tỳ lô giá na hiện thời nếu chẳng thể chép thêm vào dòng ấy thì hãy nên chép thêm vào phía dưới hàng thứ hai tức dòng ngã giai tùy học tức là tôi đều học theo trong trang ấy thì văn lẫn nghĩa đều tròn vẹn ấy vốn là do cuốn phổ hiền hành nguyện phẩm tập yếu sớ do pháp sư đế nhàn biên soạn đã bị xót chữ khi cư sĩ hứa chi tình vừa theo đó để viết lời chú giải đại lược chưa đem sách ấy đối chiếu với chánh kinh khi quan cho sắp chữ dạo chánh cũng chưa từng đem đối chiếu với kinh điển nên mới đến nỗi sai sót như vậy một gối tâm kinh tăng sớ Một gối sanh vô sanh luận sớ Bốn loại sách này đều nên tặng cho những người thông hiểu văn lý Có tính tâm, có lòng cung kính Sơ cơ tiếng đạo một gối tinh nghiệp chỉ nam một gối Liễu phàm tử huấn một gối Tây phương công cứ một gối Sức trung tăng lương một gối Tổng cộng là 10 gối để giúp cho việc đề sướng Từ nay về sau, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gửi thư tới. Quan tinh thần lẫn một lực ngày một suy, thư từ các nơi gửi về ngày một nhiều. Đúng là không có sức để chống đỡ. Ông đã tính được rồi thì hãy lấy văn sao, vân vân để làm căn cứ tu trì Điểu văn sao chẳng đáng làm khuôn phép Thì thập yếu Chính là những lời chư Phật chư Tổ tán thán Hoàng Dương Hãy nên tuân thủ Như chúng thần vâng lời thánh chỉ của Minh Chúa Như con hiếu tuân theo di chúc của từ thân Tức là cha mẹ hiền từ Chớ nên thấy là nghĩ khác Hiện thời lắm kẻ ăn nói lớn lối để dối đời Chẳng những chuyện ham luyến vợ đẹp thiếp sinh Lại còn chơi bời bừa bãi Nó ứ rượu thịt phóng túng không kiên về gì Mà vẫn tự xưng là bậc đài thông gia Bồ Tát ứng thế Hủy bán người ăn chay chỉ giới là tiểu thừa Mặc tình phổ phan chi kiến cuồng vòng khắp nơi Gây rối loạn cho sự thấy nghe của người khác Cũng có nhiều gã mù quáng ngỡ lụ đó nói chuyện huyền diệu liền chối giọng phụ hòa đúng là cái mù dẫn lụ đuôi kéo nhau vào lửa chẳng đáng buồn sao mong ông hãy sáng suốt suy xét đừng bị mê hoặc thì may mắn lắm thay lá thư số 324 thư trả lời cư sĩ hằng giác an thư thứ nhất hai chữ hợp thập có nghĩa là chấp mười ngón tay Chớ nên dùng Vì quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo Hả nên chỉ dùng chấp mười ngón tay làm lễ Do ông không biết Nên tôi mới nói riêng quan già rồi Hiện đang nằm bệnh mấy ngày nay hơi khỏe đôi chút Từ nay chớ nên gửi thử tới nữa Bởi không có một lực lẫn tinh thần thù tiếp vầy Lá thư số 325 Thư trả lời cư sĩ Hàng Giác An Thư thứ hai Khế có nghĩa là phù hợp chẳng khác Giác chính là vô thường giác đạo Được chứng bởi Phật Hiện thời dùng tâm Bồ Đề Tự lời lời tha Để tính nguyện niệm Phật Niệm lâu ngày Nghiệp tiêu chí rằng sẽ khế hợp với giác đạo của Đức Phật đã chứng. Vì thế, chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viễn Thông của Kinh Lăng Nghiêm có câu Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai Nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa Chẳng nhờ đến phương tiện, tâm tự được mở mang Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm Đấy chính là ý nghĩa của khế giác Ông nên giữ vẹn luân thường Chọn hết bổn phần Dứt lòng ta Giữ lòng thành Đừng làm các điều ác Vân giữ các điều lành Thì lợi ích ấy Chỉ có Đức Phật mới biết được Nếu học theo phường căng tánh kém hiền Còn chưa thể chân thật niệm Phật Mà cứ muốn khai ngộ ngay Thì muốn khế giác đậm ra lại nghịch giác Do niệm Phật đến mức cùng cực Sẽ tự được khai ngộ Khai ngộ rồi càng phải sốt sáng niệm Thử chi kiến kém hiền Coi niệm Phật như chuyện thừa thải ấy Cứ tưởng thế ngộ là đắc đạo rồi Nếu ngộ rồi mà chọn chẳng cần phải tu Để liệu thoát nữa Thì sẽ trở thành khế mê Chứ không phải khế giác từ nay về sau Không được gửi thư đến nữa Vì tôi không có một lực lẫn tinh thần để thu tiếp vậy Nay lại gửi cho ông một lá thư trả lời khắp kinh nghiệm dược phương Để giúp cho việc tự lời, lời tha toa thuốc trị bệnh sốt rét Không ai chẳng được trị lành Dù người bị bệnh sốt rét Lâu từ hai ba năm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 Đóng cửa chẳng tiếp ai Xót nghị thân này sắp chết Chuyên tâm tu tịnh nghiệp Thèn thay đạo nghiệp chưa thành